thực trạng vi phạm dịch bệnh COVID-19 đang hoàn hành, cộng đồng mạng chia sẻ 4 câu hỏi lớn đối với nhà chức trách. Thứ nhất, vì sao đã 3 năm dịch bệnh COVID-19 mà chưa phát triển được vaccine hiệu quả? Hầu hết những người bị nhiễm virus trong thời kỳ cao điểm này là người đã được tiêm phòng. Thứ hai, tại sao trong 3 năm qua không nghiên cứu được loại thuốc hiệu quả nào để điều trị COVID-19? Cho đến nay, vẫn dùng các loại thuốc đặc hiệu Pfizer nhập khẩu để điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch. Thứ ba, trận dịch Covid-19 tại Vũ Hán vào năm 2020, không ai trong số gần 40.000 nhân viên y tế hỗ trợ Vũ Hán từ nơi khác đến bị nhiễm. Tại sao bùng phát Covid-19 ở Bắc Kinh lần này có nhiều nhân viên y tế bị nhiễm bệnh? Cuối cùng, tại sao bùng phát dịch bệnh của Bắc Kinh khi bỏ phong tỏa lại có rất nhiều người già bị bệnh nặng và qua đời? tại sao không có chuẩn bị chú đáo cho họ trước khi bỏ phong tỏa? Những câu hỏi này có thể sẽ chẳng bao giờ được chính quyền trả lời, nhưng nó thể hiện một thực tế rằng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá kém cỏi. Trong mọi tình huống đều xử lý theo cách đẩy người dân vào thế đối đầu, làm dân cao phẫn nộ, Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vàng Cổ. Kính mong quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và sự bình an. Thưa quý vị thân mến, mới đây, báo mạng Tu Tiao của Trung Quốc đã có bài viết tự đề Hãy nhìn, hãy nghe, hãy suy nghĩ rồi hãy lên tiếng. Bài viết chỉ ra rằng người dân Bắc Kinh thực sự muốn được giải đáp bốn câu hỏi vừa nêu ở phần đầu. Trong bài viết còn nói, có rất nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo đã giành được danh hiệu danh dự quốc gia, họ nên nỗ lực làm việc. Các chuyên gia nên sớm phát triển các loại vaccine hữu hiệu và các loại thuốc đặc trị để không phụ lòng mong đợi và danh hiệu vinh dự của nhân dân. Sau cùng bài viết kết luận, thay vì dùng 3 năm làm xét nghiệm axit nucleic, phong tỏa cộng đồng, xây dựng bệnh viện cabin để kéo hàng ngàn người đi cách ly, phải chi các quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia sớm giải quyết tình trạng lây nhiễm COVID-19 cùng vấn đề khó khăn trong việc tìm kiếm điều trị y tế và nhập viện, sớm nắm bắt nghiên cứu và phát triển các loại vaccine hiệu quả và các loại thuốc đặc trị. Thực tế, 3 năm lãng phí vượt qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây đến những thảm cảnh không thể bi thương hơn tại đại lục lúc này. Nhiều thi thể trong nhà tang lễ bị bỏ lại bên vệ đường trước khi được hỏa táng. Thưa quý vị thân mến, như bản tin hôm qua chúng tôi đã đưa thông tin, hiện tại Hà Nam Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 90% dân số bị mắc COVID-19, trong khi số lượng dân số tỉnh này là 99,4 triệu người. Nếu như đem so sánh với tổng số dân của Việt Nam là hơn 97 triệu người, thì số lượng người mắc COVID-19 chỉ riêng một tỉnh tại Trung Quốc đã gần sắp xỉ bằng tổng số dân cả nước ta. Thật là một con số quá đổi kinh ngạc. Trên Internet còn đưa tin rằng các nhà tăng lễ ở nhiều nơi của tỉnh Hà Nam đang quá tải và có rất nhiều người chết. Nhiều video cho thấy, nhà tang lễ ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, rất đông người đang chờ đợi trong sân. Nhiều người thân của người quá cố còn mặc tang phục. Nhà tang lễ tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam cũng chật kín người. Rất đông người đeo khăn tang màu trắng, đứng đợi trong sảnh. Một nhà tang lễ ở Hà Nam đã quá tải, thi thể bọc trong túi lụa vàng, nằm la liệt khắp nơi. Người đăng video cho biết, sảnh trong video này vốn là phòng tiễn biệt lớn nhất nhưng hiện đã được bổ sung thêm một dãy tủ đông mới. Có vẻ như cũng không đủ chỗ chứa, hành lang phía sau tôi vẫn còn khoảng hơn chục thi thể. Tôi đã đến nhà tang lễ không biết bao nhiêu lần và chưa bao giờ thấy cảnh này, trước khi tủ đông đều để trống. Điều đáng nói là mặc dù tỉnh Hà Nam đã chính thức thừa nhận rằng dịch bệnh đã đạt đến đỉnh điểm và các nhà tang lễ ở nhiều nơi đã chật kín, nhưng theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đã có tổng cộng 40 người tử vong vì COVID-19 và không người tử vong tại tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, số liệu chính thức này đã bị thế giới bên ngoài đặt câu hỏi nghi ngờ rất lớn. Bệnh viện Bắc Kinh thiếu giường bệnh, bệnh nhân ngồi xe lăn hít thở oxy. Cơn sóng thần dịch bệnh lần này tấn công vô cùng mạnh mẽ vào hai thành phố lớn trọng điểm của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải, gây ra tình trạng thiếu hụt các cơ sở y tế công và thiếu giường bệnh, thậm chí là cạn kiệt. Hãng thông tấn AP đưa tin, Bệnh viện Thùy Dương Liễu ở phía đông Bắc Kinh đã chật kín bệnh nhân mới. Các giường bệnh đã được lấp đầy bởi bệnh nhân vào buổi sáng, nhưng xe cứu thương vẫn tiếp tục vận chuyển thêm bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân, chủ yếu là người già, phải nằm cán ngoài hành lang bệnh viện hoặc ngồi trên xe lăn thở oxy để duy trì sự sống. Vào ngày 5 tháng 1, nhân chứng của Reader cho biết, tại một bệnh viện ở quận thành phố ngoại ô Thượng Hải, Bệnh nhân nằm trên giường bệnh xếp dọc hành lang của khu cấp cứu và sản chính. Hầu hết là người già, một số người phải thở bình oxy. Bản thông báo của bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân phải đợi trung bình 5 giờ mới được gặp bác sĩ. Reader đưa tin, nhân viên công tác tuyên bố một bệnh nhân lớn tuổi đã chết. Người này dán một ghi chú trên thi thể trên sàn nhà và nói rằng nguyên nhân chết là suy hô hấp. Hiệu thuốc cạn sạch các loại thuốc cần thiết, người Trung Quốc liều mình mua thuốc ở chợ đen để tự cứu mạng. Do tác động của đợt sóng thần COVID-19 mới càn quét khiến các hiệu thuốc hết sạch thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, thuốc chịu cảm, thuốc đi ngoài, người dân không còn cách nào khác buộc phải mua thuốc cho bản thân và người nhà dùng ở chợ đen, một thị trường đầy lừa đảo và kém chất lượng. Mặt khác, công chúng Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều vụ bê bối khác nhau trong ngành y tế liên quan đến thuốc giả, thử nghiệm lâm sàng giả mạo và quy định lỏng lẻo khiến họ hoài nghi về thuốc trong nước. Paxlovid, một loại thuốc điều trị COVID-19 được phát triển bởi công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Hoa Kỳ, đã được Bắc Kinh chấp thuận. Tuy nhiên, hiện không được cung cấp bởi các phòng khám ở một số thành phố, bao gồm cả các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Người dân cũng không biết khi nào sẽ có các loại thuốc này. Thậm chí, thuốc tồn kho hạn chế trên các nền tảng thương mại điện tử cũng được bán hết nhanh chóng. Một người bán trên nền tảng này đã được AFP liên hệ trong tuần này và cho biết họ đang bán 18.000 nhân dân tệ cho một hộp Paxlovid, tuyên bố thuốc sẽ được vận chuyển từ thành phố phía Nam Thâm Quyến, nhưng nói rằng người mua phải đợi để được giao hàng người bán không cho biết nguồn gốc của những vị thuốc này như thế nào. Bất chấp những rủi ro này, thị trường chợ đen vẫn là giải pháp cuối cùng cho người dân. Một người đàn ông họ Seo, 25 tuổi, đã hoàn toàn choáng ngợp khi Paxlovid được rao bán trực tuyến với giá 18.000 USD khi tìm mua thuốc cho ông mình. Anh không đủ khả năng chi trả với cái giá quá đắt như vậy và trở nên tuyệt vọng, bất lực khi ông của mình đã qua đời chỉ vài ngày sau đó. Một người phụ nữ khác được AFP phỏng vấn, họ Quill đã trả 12.000 nhân dân tệ cho 6 hộp Paxlovid trực tuyến, nhưng chờ mãi không thấy thuốc được chuyển đến. Sau đó, cô còn không thể liên lạc được với đại lý bán Paxlovid trực tuyến, khiến cô ấy đau đớn, bất lực và vô cùng tức giận. Trẻ nhỏ cùng tử vong vì dịch bệnh rất nhiều. Theo cập nhật từ các phóng viên tại đại lục, cung cấp cho tờ minhu.org cho biết tình hình dịch bệnh trong những ngày qua ở Trung Quốc không mấy lạc quan hơn. Theo trang Minh Huệ tổng hợp, một phụ nữ trẻ làm việc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Liêu Ninh, Thẩm Dương cho biết, có khoảng 20 đến 30 trẻ em tử vong mỗi ngày tại cơ sở này trong đợt bùng phát COVID-19 gần đây. Trẻ em tại Bệnh viện Thịnh Kinh ở Thẩm Dương, một cơ sở nổi tiếng về sản khoa, cũng bị chết vì dịch bệnh. Một số mới 6 hoặc 8 tuổi, trường hợp nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi. Tình hình tại các bệnh viện ở các thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục rất tồi tệ. Tờ Economist đưa tin vào ngày 5 tháng 1. Thông tin đáng tin cậy về làn sóng lây nhiễm tiếp theo rất khó có được. Chính phủ thừa nhận số ca nhiễm gia tăng đáng kể, nhưng số liệu thống kê chính thức được nhiều người cho là chưa đáng giá đúng mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát. Tuy nhiên, thực trạng tại các bệnh viện ở các thành phố lớn cho thấy quá rõ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Một bác sĩ cho biết khoa của ông quá đông nên ông ấy phải thực hiện đặt nội khí quản khẩn cấp cho bệnh nhân ở hành lang trước sự chứng kiến của các bệnh nhân COVID-19 khác. Có lần, khi ông đang đặt nội khí quản cho một bệnh nhân, cục máu đông nhô lên từ khí quản của bệnh nhân khiến một bệnh nhân đứng gần đó kêu lên Trời ơi! rồi bịt miệng bỏ chạy. Trung Quốc quá tải người đến làm hộ chiếu xuất ngoại những ngày gần đây, rất đông người dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tới xếp hàng tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu xuất ngoại. Giới chức Trung Quốc ước tính trong mùa xuân 2023 sẽ có khoảng 2 tỷ người dịch chuyển, gần gấp đôi so với năm 2022 và tăng 70% so với năm 2019. Số liệu trên chưa bao gồm cả khách quốc tế. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng tại đất nước tỷ dân, hơn 10 quốc gia đã áp đặt các biện pháp kiểm soát, trong đó yêu cầu người dân đến từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã tạm dừng cấp một số thị thực cho du khách Nhật Bản nhằm đáp trả yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người dân nước này khi nhập cảnh, theo hãng tin Reader. Trước đó, Trung Quốc đã có hành động tương tự với du khách Hàn Quốc. Cũng trong ngày 10 tháng 1, thông tấn Kyodo News trích dẫn các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã chỉ thị cho các công ty du lịch ngừng cấp thị thực mới cho người dân Nhật Bản. Trước đó, giới chức nước này đã siết chặt các quy định liên quan tới du khách đến từ Trung Quốc. Theo đó, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh trực tiếp từ Trung Quốc phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus corona trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành. Các nước tăng cường phòng dịch. Trước tình cảnh này, đã có thêm nhiều nước quyết tâm thể hiện thái độ cẩn trọng và cứng rắn trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mới đây nhất, Vương Tất Thắng, chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy Dịch tệ Trung ương Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 1, rằng kể từ ngày 1 tháng 1, khi hành khách từ Trung Quốc đại lục vào Đài Loan đã được xét nghiệm axit nucleic, Tổng cộng 8.259 người đã được xét nghiệm trong vòng một tuần qua thì có kết quả 1.571 người có kết quả dương tính với COVID-19. Nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập để bảo vệ người dân của họ khỏi cơn sóng thần dịch bệnh gần đây ở Trung Quốc. Hungary đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia châu Âu sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính từ ngày 8 tháng 1. Mặt khác, Đức khuyên công dân của mình hủy bỏ các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc. Trong khi đó, các quốc gia bao gồm Bỉ, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã công bố các yêu cầu mới đối với khách du lịch có nguồn gốc từ Trung Quốc. Maroc đã cấm nhập cảnh tất cả khách du lịch từ Trung Quốc. Liên minh châu Âu vào hôm thứ Tư đã khuyến cáo mạnh mẽ các quốc gia thành viên yêu cầu xét nghiệm trước khi lên máy bay, đeo khẩu trang trong các chuyến bay. Trong khi đó, là láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam hiện nay đánh giá nguy cơ lây COVID-19 trong cộng đồng là không cao nên sẽ không hạn chế gì với khách từ Trung Quốc. Báo Người Lao động vào hôm 31 tháng 12 năm 2022 viết, Trước thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, các chuyên gia đánh giá việc mở cửa biên giới có thể dẫn đến nhiều ca nhiễm nhập cảnh vào nước ta, nhưng Việt Nam khó bùng dịch trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm nên đã có miễn dịch. Bà báo trích lời tiến sĩ Trần Đắc Vô, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để chia sẻ về cảm nghĩ về video ngày hôm nay nhé. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị có một buổi tối bình an và luôn mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.